Và trong video ngày hôm nay, bạn sẽ sẽ chia sẻ, giới thiệu cho bạn một kèo đốc hoàn toàn miễn phí và 100% người tham gia sẽ nhận được đồng token và cụ thể đồng token đây là đồng Monolith ha. Và kèo này chỉ diễn ra chưa đầy một ngày nên các bạn làm gấp làm luôn cho mình ha. Thì link tham gia aerobic mình sẽ để dưới phần mô tả của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần này ha. Sau bạn click bấm chọn link đó, nó là một giao diện như này. Đó các bạn thấy đọc này là make Kickstarter bỏ phiếu để giành được 15.000 đồng token Monolith ha và đồng token này của dự án cùng tên là Moloha. Ok, kéo xuống tiếp này. Thì ở đây sẽ có thời gian bỏ phiếu này. Nó bắt đầu từ 11 giờ cho đến 17 giờ 50 hôm nay luôn nha. Đó, ngày 25 tháng 1 ha. Và thời gian giao dịch này là bắt đầu từ 10 giờ ngày 26 tháng 1 từ ngày mai ha. Ok, kéo xuống tiếp này. Ở đây chúng ta sẽ voting đồng token là mới nha. Mới thì là token của sàn Max này luôn rồi. Tiếp theo này, yêu cầu đây là tối thiểu có 10 phiếu bầu ha. Đó mình thấy yêu cầu cũng cực kỳ đơn giản và dễ dàng đúng chưa ạ? Rồi này, các mã thông báo sẽ được sử dụng để bỏ phiếu sẽ tạm thời bị khóa trong thời gian diễn ra sự kiện và sẽ được unlock mở khóa trong vòng 1 giờ sau khi sự kiện kết thúc ha. Rồi người dùng có thể bỏ phiếu bao nhiêu lần tùy thích trước khi thời gian biểu quyết kết thúc nha. Tức là lần thứ nhất các bạn bỏ phiếu rồi, các bạn vẫn có thể bỏ phiếu được những lần tiếp theo ha. Và nữa này, phần thưởng Aerobe sẽ được phân phối theo tỷ lệ trong vòng 1 giờ theo tổng số phiếu bầu của người dùng sau khi sự kiện kết thúc nha. Đó nghĩa là sao? Các bạn bỏ phiếu càng nhiều đồng token mới thì bạn càng nhận được nhiều đồng token Monolith ha. Ok, ngoài ra các bạn có thể bấm vào đây để xem thông tin chi tiết của sự kiện này. Ok thì đây sẽ có thông tin dự án này, cũng như là giới thiệu tóm tắt dự án này, cũng như là làm thế nào để tham gia Kickstarter. Có thời gian bỏ phiếu, thời gian giao dịch ha, cũng như là token bỏ phiếu này, quy tắc giải thưởng cũng như là phần thưởng đặc biệt, rồi niêm yết này, các điều khoản, điều kiện này, cảnh báo rủi ro này. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta tham gia sự kiện Kickstarter này, bỏ phiếu đồng token Monolith ha. Ok, các bạn nhấn vào liên kết bỏ phiếu này. Ok, thứ này sẽ là một giao diện như này và cách thứ hai là các bạn có thể truy cập vào trang chủ của Make nha. Sau đó chọn đến mục Earn này. Đó, sau đó nhấn vào Kickstarter này. Và chỉ thêm đối với những bạn nào chưa biết Kickstarter của Make ấy, thì các bạn thể đọc này. Kickstarter là một hoạt động trước khi khởi chạy của một dự án nhá. Trong đó bên dự án bắt đầu bỏ phiếu này cho việc khởi chạy và ra mắt token của dự án miễn phí cho tất cả người dùng tham gia bỏ phiếu ha. Rồi nếu việc bỏ phiếu không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, Make Global sẽ hủy niêm yết token dự án này và mở khóa tất cả các token đã bỏ phiếu nha. Sự kiện này sẽ được thiết kế để thu hút nhiều sản phẩm cao cấp hơn vào danh sách niêm yết và cung cấp nhiều airdrop miễn phí đến với người dùng ha. Ok, để tham gia bỏ phiếu đồng token Molex, các bạn kéo xuống này, chọn mục Molex ha, sau đó nhấn vào bỏ phiếu này. Thì đây chính là giao diện mà chúng ta sẽ tham gia sự kiện airdrop bỏ phiếu token đồng Molex ha. Các bạn quan sát ở góc bên phải này, ở đây sẽ có tổng số phiếu bầu này, cũng như là tỷ lệ mục tiêu và tỷ lệ tham gia bỏ phiếu, cũng là thời gian mở cửa này. Và giải thưởng chúng ta sẽ nhận đây là 15.000 đồng Molex ha. Để bỏ phiếu thì ở mục số phiếu bầu này, các bạn sẽ nhập số mới, các bạn muốn bỏ phiếu ha và chỉ thêm ý, các bạn bỏ phiếu càng nhiều mới thì bạn sẽ càng nhận được nhiều đồng token Bolix ha Ok, sau khi nhập xong số mới rồi thì bạn sẽ tích chọn vào tôi đã hiểu đầy đủ các rủi ro của dự án này và cùng nhấn vào bỏ phiếu để tiến hành tham gia sự kiện Aerobe miễn phí này ha. Ok thì đó là cách tham gia sự kiện Aerobe Molox này, cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Ngoài ra bạn có thể truy cập vào Twitter của Molox này, cũng như nhóm Telegram và white paper của dự án để có thể tìm hiểu thêm về dự án này ha. Thì như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cũng như hướng giúp bạn Cách để chúng ta làm ad hoc của dự án Molic để nhận được token Molic hoàn toàn miễn phí 100%. Thì bạn nào thấy video này hay thì bạn nhấn tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoa Xe nha. hoàng Xe chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ hẹn lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của hoàng Xe. Bye bye. Xin chào.